Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Forex Dream 247. Và hôm nay chúng ta lại đưa ra những cái à, nhận định, những cái phân tích à, để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất. Thì trước khi vào nhận định tuần tới thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về tin tức tuần sau. Thì tuần sau là tuần đầu tiên của tháng mới và chúng ta đón nhận một tin bản tin non farm bảng lương phi nông nghiệp dự báo là à, thị trường sẽ chạy khá là mạnh trong tuần sau cũng khá là nhiều tin tức uh, quan trọng trong tuần sau khi uh, một số tin uh, tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp đấy khá là nhiều tin mạnh liên quan đến USD và tuần vừa rồi chúng ta cũng đã khá thành công khi những nhận định của chúng ta à, khá sát à, khá sát và chúng ta đã có lợi nhuận rất là tốt khi mà ở trong nhóm lớp học à, nhóm lớp học rất là nhiều anh chị đã có lợi nhuận và chúng ta đã đưa ra những cái nhận định kèo mua vàng khá là đẹp ở trong tuần trước đấy chúng ta sẽ đi qua một chút về những xu hướng và video này chúng ta sẽ nhận định về cái xu hướng chính của từng cặp tiền đấy và tất cả những cái kèo scalp hay kèo ngắn hạn ờ, kèo ngắn hạn thì chúng ta sẽ được đang cập nhật hàng ngày vào mỗi buổi sáng ở trên ờ, nhóm lớp học nên là mọi người có thể ờ, đăng ký vào nhóm lớp học để được học ờ, những buổi Zoom và em sẽ có những cái buổi Zoom chia sẻ những cái kiến thức những kinh nghiệm mà em biết được để cho mọi người tham khảo hay là những buổi thực chiến chúng ta vào kiếm tiền luôn ở trong buổi tối ngày hôm đó Đấy, chúng ta sẽ đi qua một chút về uh, chỉ số đô la Mỹ đấy chỉ số đô la Mỹ đang là một cái chỉ số cực kỳ quan trọng khi mà thị trường chúng ta đang giao dịch sẽ ảnh hưởng rất là nhiều liên quan đến cặp tiền này đấy và nhìn trên cái khung 4 giờ trên cái khung 4 giờ thì chúng ta nhìn qua một chút về khung ngày đối với cặp tiền này về khung ngày về khung ngày cái xu hướng chính của cặp tiền này vẫn đang là một cái xu hướng tăng dài hạn Đấy, và cái đợt điều chỉnh đợt này đang là một cái đợt điều chỉnh có thể retest lại cái khu vực đâu đó đường trendline tăng của cặp tiền đô la Mỹ rồi ừ, có thể đi lên. Đấy. Còn về nhìn về khung ngắn hạn, khung ngắn hạn trong khung 4 giờ thì tất cả những đường trendline tăng ngắn hạn đều đã bị phá vỡ qua và hiện tại cái áp lực bán của cặp tiền này cũng khá là mạnh khá là mạnh đấy và hiện tại đang chạm vào cái vùng uh, hỗ trợ khá là quan trọng đối với cặp tiền này đó là quanh khu vực 1.05 thì chúng ta chờ đợi xem uh, sang tuần bảng lương phi nông nghiệp sẽ như thế nào ấy thì chúng ta sẽ xác định được xác định được về cái xu hướng chính của cặp tiền này trong thời gian tới đấy và với cái áp lực bán như thế này thì cặp tiền này có khả năng sẽ quay lại để test lại những cái vùng đáy thấp hơn của nó à, đó là quanh khu vực 1036 đến 104 hay là gần nhất đó là quanh khu vực uh, đường Chiang Lai đường Chiang Lai Tăng uh, trong khung Denny của uh, à, cặp tiền này đó là quanh khu vực 1.045 đến 1.047 đấy về cái xu hướng chính của cái cặp tiền đô la Mỹ thì chúng ta sẽ bám sát đối với cặp tiền này và dự báo sang tuần sẽ là một cái biến động khá là mạnh đối với cặp tiền này cũng như là cặp vàng đấy chúng ta sẽ đi qua một chút về cặp dầu cặp dầu thì uh, sau khi chạm sau khi chạm ngưỡng sau khi phá sau khi phá quanh khu vực uh, ờ, 102 khu vực đường trên line tăng của cặp dầu thì đã bắt đầu quay lại thì test lại quanh khu vực uh, uh, hỗ trợ mà trước đó nó đã phá thì đã có nhịp điều chỉnh khá là mạnh đấy còn liên tiếp trong những tháng gần đây 4 năm tháng gần đây thì em đã cho mọi người à, liên tiếp canh mua dầu lên đúng không ạ và chúng ta tuần trước thì chúng ta có cái kèo mua dầu đâu đó ở quanh khu vực khu vực mà em vẽ ra đây nó quanh khu vực 90 thì khá là đáng tiếc khi chúng ta đã không khớp được lệnh không về được cái vùng dầu uh, dầu không về được cái vùng mà chúng ta mong muốn đấy còn về dài hạn thì uh, cặp dầu này thì em vẫn canh mua lên đối với cặp dầu này trong cái thời điểm lạm phát thì tất cả em nghĩ theo quan điểm của em thì những à, mặt hàng tiêu dùng như là dầu lương thực thì sẽ có à, nhịp tăng giá thôi đấy chúng ta sẽ canh mua lên giá đẹp và vùng em đang quan tâm cặp dầu đó là quanh khu vực 90 và vùng thứ hai nếu có là quanh khu vực 85 thì mọi người có thể tham khảo uh, canh mua dầu lên đối với hai vùng này đấy chúng ta sẽ canh mua đối với cặp uh, dầu này thôi và chúng ta sẽ hạn chế canh bán đối với cái thời điểm hiện tại đấy Đấy, để đem về cái xu hướng của cặp dầu chúng ta sẽ canh mua lên đối với cặp tiền này Đấy, đối với cặp dầu này Đấy. thì uh, cặp dầu cái quý của nó rất là lớn nên là anh chị có thể uh, vào khối lượng nhỏ và tham khảo những cái phở lan những phở lan và những cái kèo chắc chắn thì chúng ta vào ấy biên độ dao động của nó rất là lớn nên là sẽ rất là nguy hiểm nếu mà à, anh chị không có kinh nghiệm hay là có uh, giao dịch cặp dầu này Đấy, rất là nguy hiểm nên mọi người cũng hạn chế đối với cặp tiền này Đấy. và cặp tiếp theo hiện tại đang rất là nhiều người quan tâm đó là cặp vàng cặp vàng thì à, tuần trước tuần trước tuần trước em đã có một những cái kèo mua dài hạn đối với cặp tiền vàng cặp tiền vàng đâu đó khi mà thị trường đang trong một cái xu hướng sập có rất là nhiều nguồn tin à, rất là nhiều nhận định vàng sẽ về đâu lại 165x hay là 1600 ấy tuy nhiên thì em vẫn đã cho mọi người mua được kèo vàng dài hạn đâu đó quanh khu vực 1680 thì anh chị nào ở trong nhóm lớp học thì đã có những cái kèo dài hạn thì em đã đưa ra những cái nhận định của em và đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt đấy và hiện tại thì sau khi chạm quanh ngưỡng quanh khu vực 1682 80 ấy thì vàng đã đang có nhịp bật tăng trở lại à, khá là mạnh khi cặp tiền đô la Mỹ đang có nhịp điều chỉnh khá là mạnh ấy thì tuy nhiên về cái xu hướng dài hạn của cặp vàng thì vàng hiện tại đang là một cái nhịp điều chỉnh trong một cái xu hướng chính đó là xu hướng giảm và đang quay lại để test lại cái khu vực hỗ trợ uh, trước đó của thị trường ấy và cái khu vực đường trendline giảm của thị trường đó là quanh khu vực uh, ờ, 178x đấy 178x đấy thì đối với vàng thì trong tuần sau thì em thiên về à, vàng có thể lên lại quanh khu vực 178x đấy vàng có thể lên lại quanh khu vực 178x và xa hơn xa hơn đó là quanh khu vực 1800 thì sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đi uh, mạnh xuống đối với cặp vàng và cái dự định của em và cái nhận định của em đó là vàng nên lại quay lại định test tại quanh khu vực uh, ờ, 178x khu vực uh, trước đó nó phá vỡ qua và trùng với đó đó là quanh khu vực uh, đường MA 100 và đường trên lai giảm thì sẽ có nhịp quay lại kiểm tra lại quanh khu vực 1700 đấy đều đối là đối với cặp vàng trong thời gian tới và hiện tại thì chưa có một cái thông tin nào một cái tin tức nào ủng hộ uh, cho vàng có thể bay mạnh bay mạnh trong thời gian tới cả hãy nhìn về quá khứ hãy nhìn về quá khứ thì vàng sau khi chạm uh, ngưỡng uh, quanh khu vực uh, gần nhất đó là quanh khu vực uh, 168x thì cũng nên lại đâu đó quanh khu vực 182x và bắt đầu điều chỉnh lại 1700 ấy tại vì hiện tại chưa có một cái thông tin nào ủng hộ cho vàng có thể uh, lên mạnh được cả đấy hay là những đây là một những cái vùng uh, hỗ trợ kháng cự cực kỳ là mạnh đối với cặp tiền vàng đấy đối với cần tiền vàng đấy và em kỳ vọng là chúng ta sẽ canh sell canh sell đối với cặp tiền vàng này à, quanh khu vực đường line giảm của cặp tiền và quanh khu vực 1778 à, đến 1782 chúng ta sẽ sell cặp tiền vàng này xuống sell à, chúng ta sẽ để TB à, khoảng 300 pip thì à, TB ngắn hạn khoảng 300 pip về 1750 đấy nếu mà trong thời gian tới thì cặp tiền này có thể À, về đại quan khu vực đó đấy đấy là về cái xu hướng chính mà tất còn những cái kèo scap thì em sẽ gửi trực tiếp lên nhóm lớp học ấy mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học để được nhận những cái kèo uh, chính xác nhất và kịp thời nhất tiếp theo đó là cặp tiền uh, à, GU đi cặp tiền GU đi GU hiện tại đang chúng ta đã có cái kèo mua dài hạn đối với GU rồi đấy thì tuần trước em đã có một cái nhịp uh, mua lại GU mua lại GU khi mà tuần trước em đã vẽ đây để em xóa cái to này đi đấy em đã vẽ là cái vùng à, để cho mọi người có thể mua lại GU và chúng ta đã khớp lệnh và có lợi nhuận cực kỳ là tốt rồi đấy khi mà chúng ta à, tuần trước nó đã cho chúng ta một cái tín hiệu đó là phá vỡ được cái vùng à, kháng cự gần nhất của GU nó quay khu vực 1.19 đấy và cái lực mua của GU cực kỳ là mạnh khi mà à, thị trường đã cho chúng ta một khi mà thị trường nó tiện test lại test lại đâu đó quanh khu vực 1.19 thì đã ngay lập tức bật lên thì em đã cho mọi người một cái kèo mua GU ở quanh khu vực 1.19 đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt rồi đấy thì thời điểm hiện tại thì GU đang phản ứng ở quanh khu vực uh, ờ, channel channel giảm với cái xu hướng chính của cặp GU này vẫn đang là một cái xu hướng giảm và cái áp lực mua hiện tại nó không phải là quá là mạnh không phải là quá là mạnh đối với thời điểm hiện tại nhìn về những cây nến này thì có một cây nến này nó có khá là to này khá là to này với cái nhịp tăng khá là mạnh nhịp, nhịp mua vào khá là mạnh tuy nhiên những cây đến sau đó ngay lập tức sau đó cái lực mua hiện tại đang trưởng lại rồi và chúng ta vẫn chờ đợi xem à, và hiện tại đang chạm vùng à, nhạy cảm đó là cái vùng trên lai giảm nữa chúng ta sẽ chờ đợi xem là à, cặp tiền này sẽ phản ứng ra sao đấy nếu mà có một cái tín hiệu bán ở quanh khu vực này thì chúng ta sẽ bán cặp tiền này xuống để đâu đó về lại quanh khu vực uh, ờ, 1.19 đấy đấy là cặp tiền GU thì chúng ta sẽ xem là à, có tín hiệu bán và những cái thông tin à, liên quan đến cặp tiền G ấy và những cái thông tin ở bên ngoài thì chúng ta sẽ cập nhật tin tức chúng ta sẽ vào kèo sell đối với cặp GU này đấy chúng ta sẽ sell về 1.19 đấy đấy là về xu hướng của cặp GU Đấy, và hiện tại thì cái áp lực mua nó bắt đầu chững lại rồi và nó không còn mạnh nó không còn mạnh nữa Đấy. tiếp theo đó cặp EU cặp EU thì tương tự như cặp GU đang có một cái nhịp sideways hiện tại đang có một cái nhịp xe sideways sau khi chạm ngưỡng tâm lý tròn đó là quanh khu vực 1.000 thì đã có nhịp bật khá là mạnh thì chúng ta lần trước chúng ta đã có một cái uh, kèo đó là mua quanh khu vực vùng tâm lý tròn đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt rồi thì hiện tại nhìn về xu hướng chính của cặp EU vẫn đang là một cái xu hướng sai vui trong hình hộp chữ nhật này trong hình hộp chữ nhật quanh khu vực từ 1.026 đến quanh khu vực 1.01 đấy đang sai sideways trong uh, 200 pip thì chúng ta sẽ chờ đợi xem thì chờ đợi xem là cặp tiền này sẽ phản ứng quanh cái hộp này như thế nào thì nếu mà về cái xu hướng chính của cặp EU ấy thì vẫn đang là một cái xu hướng giảm và vẫn đang có một cái xu hướng nên tiệm cận lại cái khu vực mà cặp EU này à, đã phá vỡ đấy thì chúng ta sẽ canh treo ở quanh khu vực trên hai giảm đấy và cái khu vực uh, kháng cự mà trước đó nó đã phá vỡ đó là quanh khu vực 1.04 thì chúng ta sẽ canh treo đối cặp uh, à, EU này đấy thì trong trường hợp mà nó phá được cái hộp chữ nhật này phá hộp cái hộp chữ nhật này thì cặp EU sẽ tìm lên lại quanh khu vực này chúng ta sẽ chờ đợi xem à, tín hiệu ở quanh khu vực này để chúng ta sẽ có một cái nhịp xeo xuống đối với cặp à, EU đấy cặp EU còn nếu mà nó phá được quanh khu vực 1.01 thì cặp EU này à, sẽ về lại cái vùng tâm lý tròn trước đó của nó là quanh khu vực à, một chấm quanh khu vực một chấm đấy thì chúng ta có thể hoàn toàn đặt một cái lệnh dài hạn đối với cặp tiền này đấy, dài hạn vì đồng EU để mà à, nếu mà trong trường hợp nó xuống thấp hơn đồng đô la Mỹ thì chắc chắn một điều đó là nó sẽ phải làm mọi cách để phục hồi lại đối với cặp tiền EU này đấy đối với cặp tiền liên minh châu Âu này đấy đấy là hai cái trường hợp mà chúng ta sẽ chờ đợi xem uh, sang tuần thị trường sẽ như thế nào để chúng ta giao dịch đối với cặp EU tiếp theo đó là cặp GG cặp GG thì uh, tuần trước thì em đã cho mọi người sell ở lại quanh khu vực ờ, uh, 1.66 khu vực uh, ờ, ai giảm đấy thì cái cặp GG này đó là một cái cặp mọi người lưu ý nó là một cái cặp đi một chiều cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh và một khi nó đã đi thì chúng ta không nên cản đầu cản đầu đối với cặp tiền này đấy và nhìn về cái áp lực bán hiện tại đối với cặp GG ờ, ấy nó đang cực kỳ là mạnh nó đang chiếm ưu thế hoàn toàn khi trong hai ngày cuối tuần đã cho chúng ta hai cây nến đỏ cực kỳ là to cực kỳ là to đấy và hiện tại thì những cái đường trendline tăng ngắn hạn của cặp tiền này trendline tăng ngắn hạn của cặp tiền này đã bị phá vỡ rồi phá vỡ rồi mà mục tiêu cặp GG ờ, sẽ quay lại đó là quanh khu vực đáy quanh khu vực hỗ trợ trước của cặp GG đó là quanh khu vực 160 quanh khu vực 160 khi mà trước đó thị trường đã đi test lại đâu đó hai lần và có phản ứng cực kỳ là mạnh đối với cặp tiền GG này thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là à, cặp GG này quay lại đi test lại quanh khu vực 1.60 160 này thì chúng ta sẽ mua đối với cặp GG này lên đấy tuy nhiên tuy nhiên đối với cặp GG này chúng ta mua lên thì chúng ta sẽ thanh khoản nhanh giúp em thanh khoản nhanh giúp em thì chắc chắn một điều nó sẽ phản ứng ở quanh khu vực này đấy thì chúng ta sẽ thanh khoản nhanh đối với cặp tiền này khoảng 50 100 pip thì mọi người có thể thanh khoản được rồi đấy, tại vì nó vẫn đang sell guôi ở trong biên độ sai guôi sai guôi ở trong biên độ biên độ khá là rộng đối với cặp cờ gì đấy sai guôi trong biên độ 700 pip Đấy, khi mà một ngày cặp Doji này nó đi đâu đó khoảng hơn 300 pip thì thị trường chạy khá là mạnh thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ xem cái vùng 1.60 này thì chúng ta mua lên đấy và nếu mà trong trường hợp phá 1.60 thì mọi người đóng đến H1 đóng đến M30 qua 160 thì mọi người cắt lỗ luôn cho em đối với cặp cờ gì Đấy, cặp cờ di này một khi mà đảo phá thì chúng ta sẽ xeo đuổi theo cặp cờ di này tại vì nó đi một chiều cực kỳ là mạnh và khi mà nó đóng nến thì thường thì đóng nến một là nến xanh cực kỳ là to hai là nến đỏ cực kỳ là to nên là mọi người lưu ý cho em cái cặp cờ di này và vùng chúng ta quan tâm đấy đó là 1.60 160 để chúng ta mua đi phá cái chúng ta sẽ xeo đuổi luôn cặp cờ di về lại hỗ trợ 157 158 đấy chúng ta sẽ sell cặp cờ di này về 157 158 nếu phá 160 đấy về xu hướng cặp cờ di đấy và vừa rồi đó là những cái cặp tiền những cái à, xu hướng những cái nhận định à, mà sang tuần em sẽ giao dịch chính thì anh chị nào còn à, à, thắc mắc hay là vướng cặp tiền nào thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em đấy và mọi người có thể đăng ký à, kênh channel của em để em có động lực ra nhiều video à, cho mọi người tham khảo À, và hôm nay là cuối tuần em xin kính chúc tất cả anh chị à, một cuối tuần vui vẻ và sang tuần chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều lợi nhuận em cảm ơn mọi người